chạy nhiều vội thế cứ thích bằng lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh buồn vì những tổn thương Ai gieo lâu nay vẫn nát rồi Chỉ biết khóc cười vậy thôi Nếu anh là em, em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần anh đi vào sâu tim em giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi này hình dung một người thay đổi anh yêu vội thế cứ thích những lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc Thank you. Thank you.